ok xin đã chắc kỳ đời hôm nay mình sẽ quay video sử dụng Phoenix V2 thế mà bạn có thể thắc mắc sao mình lại có Phoenix V2 tất nhiên mình đã chơi trò mượn ạc bạn mình có mượn ạc bạn mình ờ, thì mình có bạn mình đó nó có Ray Phoenix V2 mà và giờ nó cũng đang xài Phoenix luôn nè đó nhưng mà kia ờ, mình thì không đi được thằng này thì nó có chip nhưng mà mình không đi được lý do mình không đi được đó chính là đi chém một chi bạn ơi bạn thôi không sao thật ra mình cũng có sạc Phoenix V2 không ấy nhưng mà kiểu như um, chưa Fuji rồi nên được nên phải xả Fuji mới được đó là thấy Phượng Hoàng chưa Phượng Hoàng tái sinh Marco của trái quỷ của Marco chị ê lộn lộn lộn hàng kia ơi ơi ơi ơi bên mà sao không quen luôn á ờ, ờ, ờ. rồi luôn bị ăn rồi ban đầu mình sẽ định là combo phoenix nè bạn nhưng mà kiểu không được ban đầu combo phoenix bạn kiếm nó không đủ nó không có sông kiếm nè nhưng không có sông kiếm nè đó ai một trăm ngàn mà không có không có sông kiếm nữa ngáo ba ngáo thật đấy rồi mới đánh ra luôn rồi luôn <coughs> này cho chơi veo mà chặt cái nhìn sử dụng chắc furnace v 2 thôi nha bạn còn veo combo sẽ là veo khác nữa ban đầu mình định combo furnace nhưng mà các à, bạn mình đã thiếu đồ không combo được nó thiếu cái kiếm nè bạn nó thiếu song kiếm kiếm combo mình làm nó sẽ phải cần ở song kiếm từ từ thằng bao tiêu hình lõ à mà hôm nay á, mình mới làm một cái áo mới đó mình đó bạn thì uh, mình uh, mấy bạn nếu mà xem chùa ấy mấy bạn không muốn bị gì thì hãy mua gáo giúp mình nha thì đường link của gáo ấy, thì có thể mình đặt ra mấy bạn sẽ không hẳn là mua được đâu nhưng uh, ờ, và mình cũng sẽ nhưng mà sẽ để đại cái đường link dưới đó luôn và nếu mà bạn không mua đường link ấy thì mình cũng sẽ để cái tên của mình ạc của tài khoản vì tài khoản mình ấy, giờ nó đang sử dụng gáo đó gáo là mình bán giá 10 rúa các bạn cao cháo nếu mấy bạn nếu mấy bạn xem chùa mà mấy nếu mấy bạn ờ, xem chùa thì ít nhất các bạn không muốn không muốn chết ấy, thì mua cáo nha cáo mình mới làm đó t-shirt cái đó là thùng mà là phương ngoài nhờ bay cắm đầu mặt đất luôn à mình cũng sẽ nói bạn là mình có có tập với bố thôi nha bạn nhưng mà hiện mình chưa full gear nha vì giờ mẹ anh ấy mấy bạn là không có thời gian trial ừ. có hai kia sao nghĩa đó bé ui né bảy lần rồi mà không thấy nữa rồi mình hiểu đó ui có boss ít tài khoản của nam này mà nó có thể lấy uh, này siêu xe này, này lúc nãy chưa xài sử xa nè Phương Anh nói BB thì được bạn nó cực kỳ khó chịu cho nó Rồi chơi cũng đã bạn mà coi kỹ mình chưa biết combo Chứ combo chắc cũng được. À mình nếu mà sợ mấy bạn cái tên là còn mình sẽ có mua bạn mua áo mà kiếm bật kia đừng lên game được thì mình sẽ để tên tài khoản mình nha mấy bạn có thể vô mà bấm skin ấy, mua giá cái, cái áo mình bán giá có năm rồi thôi không gì đâu có mấy bạn ủng hộ mình nha mấy bạn bớt vào tài khoản mình và thấy mình đeo là skin đeo át cơ nó có với con hai người đen thủ đuổi nào đằng sau gì hay skin nào ấy ừ skin nó kiểu gần gần vậy thì đó là mình nha là chính mình đấy đây là áp vàng mình nhưng mà đam của chắc phấn không to lắm ha em mới mà có để ý là phoenix V2 cái năng lượng nó, ờ, cái biến phụ ngoài năng lượng giảm thì như nó sẽ ít đi ít hơn đúng không à ban đầu mình sẽ định đây là quay combo Phoenix các bạn mà kiểu không được rồi mà mấy bạn mấy bạn có biết gì không mình thấy Phoenix này rất hợp mình ở chỗ vì nó là con Phoenix ừ, là Phượng Hoàng thì Phượng Hoàng là đại bàng ấy. thì mà đại bàng thì nó là con chim thì một con thì con gà chim ấy thì mình là con gà thì BB mình gà rồi xong rồi ok ồ mà giờ thì không được rồi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 còn không sẽ gửi từ tài khoản hạt chính của mình để mấy bạn tới mà mua nha và giờ thì bye bye